chuyên mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi con yêu mẹ rất nhiều vì cùng đi đời mẹ có mấy khi vui mẹ ơi trên cao xa vời chưa biết hơn